Ngày ờ, hôm nay thì không có những trận đấu nào lớn cũng như không có giải đấu nào lớn cả vì ờ, đã diễn ra vào dạng sáng, ơ, ờ, ngày hôm nay rồi. Tuy nhiên thì nếu anh em nào mà muốn kiếm cơm gạo cũng như là anh em, ơ, ờ, ở trong nhóm mình thì anh em đã vào trong nhóm Vì mục đích của anh em là gì? Ờ, anh em chúng ta kiếm tiền, đúng không? Đấy, thì, ờ, không có bóng chính thì chúng ta sẽ tìm những cái trận cỏ để anh em chúng ta có kiếm thêm thu nhập hàng ngày như mình đã hứa rồi đấy à, anh em cứ vào nhóm là ngày nào cũng sẽ có những cái trận đấu cũng như là sẽ có những cái kèo để anh em chúng ta kiếm cơm gạo thôi ờ, à, ngày chiều ngày hôm nay thì mình cũng đã đẩy cho anh em cái trận đấu ở cái giải à, à, China League One trận đấu giữa Heilongjiang Giang và uh, Kunsan ấy. Thì, uh, trận đấu này thì uh, mình đã đẩy cho anh em cái uh, rung ở uh, cuối hiệp 1 đúng không? Đấy là cái tài 1.5 thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng rồi. Uh, Hiệp 1 thì à, kết thúc với à, hai bàn thắng à, với tỷ số là một đều dành cho cả hai đội. Đấy thì anh em ở trong nhóm ấy, anh em cũng có những cái mã kèo mà mình đẩy cho anh em để anh em kiếm cân gạo hàng ngày. Thì tất cả những anh em chơi bóng ở đây cũng như là những anh em mà đã chơi bóng lâu năm thì anh em cũng biết rồi. À, không phải là trận đấu nào chúng ta cũng chơi, không phải là chúng ta chỉ chơi những cái giải đấu chính đúng không? Mà trận đấu nào dễ À, và những cái giải nào ngon ăn thì anh em chúng ta đầu tư anh em chúng ta kiếm thôi đúng không còn cái việc mà những cái giải đấu chính là và những cái trận cầu lớn ấy thì anh em chơi là anh em chơi vì đam mê xem bóng đá chứ không phải mục đích là để kiếm tiền thật sự là thế nó chỉ song song với nhau thôi à, ngày dạng sáng à, ngày dạng sáng ngày mai sẽ diễn ra hai cái trận đấu cuối cùng của hai cái giải đấu đấy là Tây Ban Nha cũng như là Serie A à, trận đấu ở vòng à, trận đấu cuối cùng ở vòng 5 cũng như là vòng 6 của hai cái giải này. Và bắt đầu từ tối ngày mai sẽ là những cái trận cầu ở cúp C1 anh em. Buổi tối đến dạng sáng ngày mai anh em nhé sẽ có rất nhiều những cái trận cầu cúp C1. À, đến với hai cái trận đấu sớm nhất của cúp C1 à, buổi tối ngày mai sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ 45 anh em. Hai trận đấu đây là uh, Bazen đón tiếp Inter Milan cũng như là Sporting Lisbon đón tiếp uh, Tottenham Hotspur nhé. Uh, ờ, trong hai trận đấu này thì mình uh, thấy cái trận đấu giữa Sporting Lisbon cũng như là Tottenham là cái trận đấu mà đáng để anh em chúng ta đầu tư cũng như là hấp dẫn nhất trong uh, hai cái trận đấu sớm rồi. <clears throat> Hiện tại thì uh, <clears throat> xem một chút kèo nhá. Hiện tại thì uh, cái kèo đang là Tottenham chấp Hiện tại thì Tottenham đang chấp Sporting Lisbon ờ, với cái mã handicap là 0.5 anh em. À, tuy nhiên thì với lợi thế trên sân nhà, à, Sporting Lisbon cũng có một cái ưu thế cũng như là anh em nào đi cái cửa Sporting Lisbon cũng à, sẽ có những cái cơ sở để anh em chúng ta chơi thôi đúng không? À, tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá cao Tottenham trong trận đấu này hơn. Vì sao? À, Tuần vừa qua thì có một biến cố đối với nước Anh, đấy là sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth nên là tất cả những cái giải đấu uh, không ngoại trừ cả ngoại hạng Anh thì đều phải tạm hoãn đến ờ, hết tháng 9 thì mới bắt đầu. Vì vậy mà các đội tuyển uh, ở các câu lạc bộ ở ngoại hạng Anh ấy thì họ được uh, đã được nghỉ một thời gian khá là dài cũng như là được hồi sức rồi. Nên cái trận đấu mà Tottenham đi làm khách ở trên sân của Sporting Lisbon chắc chắn rằng đây là một trận đấu Tottenham sẽ có đầy đủ lực lượng cũng như là có cái thể lực tốt nhất của các cầu thủ. Nên với cái kèo ờ, cái mã kèo mà 0.5 thì ờ, anh em chúng ta có thể ờ, đặt niềm tin vào Tottenham trong trận đấu này được. À, còn cái mã tài 2.5 ấy, cái mã tài 2.5 này thì uh, chắc chắn là không phải là cái mã mà anh em chúng ta có thể đầu tư ngay từ đầu được đâu. Vì uh, những cái trận đấu với cái lực lượng này cũng như là trình độ của các đội bóng mình đánh giá là ngang bằng bằng nhau đấy thì cái tỷ lệ nổ tài ấy nó cũng khá là khó đúng không Sporting Lisbon thì anh em cũng biết rồi họ cũng có một cái hàng thủ khá là ngon à, điểm qua một chút về những trận đấu của Tottenham cũng như là Sporting Lisbon à, những cái trận đấu vừa qua nhá ở tất cả các giải đấu mà họ tham gia đấy Sporting Lisbon thì uh, lượt uh, vòng trước thì uh, đã đánh bại Frankfurt với tỷ số là 3-0 này ngay trên uh, sân nhà của Frankfurt anh em và Sporting Lisbon họ cũng uh, có um, những cái trận trận thắng kể từ lúc mà thắng uh, Frankfurt này thì họ có thêm trận thắng với uh, Portimonense với tỷ số là 4-0. Uh, nhìn chung thì uh, hầu hết tất cả các trận đấu của Sporting Lisbon thì đều có bàn thắng anh em nhé. Tuy nhiên thì uh, phải xem cái hàng phòng thủ của Sporting Lisbon đã uh, điểm sơ một chút về năm cái trận đấu gần đây đi thì họ đã để thủng lưới bao nhiêu bàn? Họ để thủng lưới đến tận uh, chỉ có 3 bàn thôi. Chỉ có 3 bàn thôi anh em. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đúng không? 7 cái trận đấu vừa qua trên mọi mặt trận thì Sporting Lisbon chỉ để thủng lưới ba bàn thôi đây cũng cho thấy rằng là cái phần hàng phòng ngự của Sporting Lisbon khá là ngon rồi còn về phía Tottenham thì sao à, Tottenham trong à, uh, 6 vòng đấu vừa qua ở ngoại hạng Anh và kể cả cái trận đấu với Olympic Marseille ở cúp C1 nữa. Uh, Tottenham cũng đang là một đội bóng có cái hàng phòng thủ khá là ngon ở ngoại hạng Anh trong uh, cái mùa giải năm nay. Đấy. <clears throat> và hiệu suất ghi bàn của họ cũng khá là tốt anh em nhé. Uh, ờ, trung bình một trận đấu sẽ có trên hai bàn. Đấy, nhỉnh hơn hai bàn một chút và họ đã để uh, thủng lưới đến uh, bàn là thành uh, bàn thắng. <clears throat> Sau 6 trận thì họ để thủng lưới 4 bàn anh em à, mình nghĩ đây cũng là một cái hàng phòng thủ là thuộc top 2 đúng rồi thuộc top 2 của ngoại hạng Anh rồi anh em cũng ờ, không phải là một hàng phòng thủ tệ đâu đây 6 vòng đấu để thủng lưới 5 bàn Đấy, cũng là ờ, một trong những đội bóng có cái hàng phòng thủ khá là tốt ở ngoại hạng Anh vì vậy mà vì sao mà mình bảo anh em là khoan đã vào cái tài 2.5 này đấy hai cái hàng phòng thủ hiện tại đang chơi có phong độ rất tốt nên cái việc mà nổi tài rất khó anh em nhé nên là với cái kèo chấp cũng như là sẽ có những cái kèo góc kèo thẻ thì anh em chúng ta sẽ dễ đầu tư hơn trong trận đấu này thì hiện tại kèo góc và kèo thẻ chưa có thì mình cũng sẽ ờ, đẩy sớm cho anh em một cái kèo để anh em chúng ta có thể chơi ngay từ đầu đó, đấy là cái mã Tottenham anh em mã Tottenham chấp mã tốt uh, ờ, chấp 0.5 cả trận anh em nhé đấy hiện tại thì chỉ mình sẽ chỉ chốt cho mỗi anh em cái mã này thôi còn uh, uh, tất nhiên rồi khi mà mình uh, chốt cũng như là đưa ra kèo quyết định thì mình sẽ đẩy vào trong nhóm khi nào trận đấu diễn ra cũng như là có định chính thức thì uh, mới có thể cho anh em trong nhóm chơi được vì khi đó cái tỷ lệ mình chốt kèo sẽ cao hơn so với việc mà mình đưa những cái kèo như thế này lên cho anh em chơi đến tận tối ngày mai thì uh, trận đấu mới diễn ra nên là kèo nó sẽ nhảy bất cứ lúc nào thì những anh em nào mà thật sự muốn đi đường dài và kiếm cơm gạo hàng ngày thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Tele nhé mình sẽ hỗ trợ cho anh em cũng như là giúp anh em những anh em nào xa bờ thì anh em cũng biết rồi những anh em xa bờ là thường những anh em mà không có người để tư vấn kèo cũng như là không có những cái nhóm uy tín để anh em chơi đúng không thì rất khó để anh em chúng ta có thể uh, kiếm được lợi nhuận cũng như là gỡ được lại những cái gì mà anh em mất thì uh, để tăng cái uy tín của mình cũng như là tạo cái niềm tin để anh em tự tin đầu tư thì mình cũng nói rồi vào trong nhóm thì mình sẽ bảo hiểm vốn cho anh em nhé anh em vào uh, từng nào vốn anh em chụp cho mình gửi cho mình và anh em đi theo những cái kèo mà mình cho anh em thì anh em thua kèo nào mình sẽ đền cho anh em kèo đấy ok chưa còn uh, bây giờ thì uh, cũng muộn rồi và mình cũng uh, sẽ kết thúc uh, video tại đây thôi uh, anh em nào uh, ủng hộ mình cũng như là quý mến